Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Xuân Thọ, diện tích 530m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách trung tâm 10 km, đất view cao thoáng mát, giá 2,5 tỷ đồng. Nhà hai mặt tiền dạ tượng, diện tích 223m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng nam, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, 8 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, nhà nằm ngay trung tâm, gần chợ, trường học, cách Hồ Xuân Hương 2 km, giá 20 tỷ đồng. Nhà hẻm Hùng Vương, diện tích 41m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, kết cấu, một trệt một gác, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, nhà nằm ngay trung tâm, gần chợ, trường học, cách Hồ Xuân Hương 2 km, giá 4 tỷ đồng. Đất Nguyễn Đình Quân, diện tích 348m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường nhựa ô tô 5m, cách Hồ Xuân Hương 1 km, gần chợ, trường học. Khu dân cư đông đúc, view cao thoáng mát, giá 10,7 tỷ đồng.